Cô gái này đang nghi ngờ chồng mình ngoại tình, vì vậy cô đã quyết định thuê người đến thử anh ta, nhưng cô không ngờ được rằng kết quả của nó đã khiến cô vô cùng ân hận. Liệu tình cảm của hai người có còn bền chặt như xưa, khi mà sự tin tưởng đã mất đi không? Cùng mình đi tìm câu trả lời ngay trong bộ phim này nhé. Bờ Dúc và Owen là một cặp vợ chồng trẻ đã yêu nhau từ thời trung học. Tình cảm của cặp đôi trai tài gái sắc này khiến bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Owen khá bận rộn với vai trò là một phóng viên tin tức, còn Bờ Dúc đang chuẩn bị khai trương phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình. Cô hợp tác cùng với Anga, một họa sĩ đường phố mới nổi trong thời gian gần đây. Những tác phẩm của anh ta rất táo bạo và nóng bỏng, đó là những cô gái xinh đẹp khỏa thân quyến rũ và gợi cảm. Theo như Anga trả lời phóng viên, thì anh ta chỉ vẽ những người con gái mà mình có ấn tượng, và hầu hết những cô gái đó đều đã ngủ cùng anh ta. Lần đầu tiên, Owen gặp được đối tượng nhắn tin cho vợ mình vào lúc nửa đêm. Anga còn công khai thể hiện tình cảm với bờ giúp. Tất cả những hành động này khiến Owen cảm thấy rất khó chịu. Trong bữa tối cùng bạn bè, Owen đề cập đến việc đi Paris nghỉ lễ Giáng sinh. Anh hy vọng rằng chuyến du lịch này sẽ giúp họ thư giãn và giải tỏa căng thẳng trong công việc. Điều này theo bác sĩ tư vấn là rất có ích trong việc có em bé. Khi hai người trở về nhà, món quà mà Owen đã chuẩn bị được đặt ở trên bàn trước đó. Đó là một phong thư và một bình hoa rất đẹp. Anh chú đáo nói về kế hoạch đi Paris cho bờ giúp nghe. Họ có thể đi vào ngày hôm sau khi buổi khai trường kết thúc, nhưng ấy vậy mà bờ giúp lại không đồng ý. Cô nói rằng thời điểm đó bản thân sẽ rất bận rộn, khách hàng có thể đến mua tranh, hoặc phóng viên có thể đến phỏng vấn Anga, và cô không yên tâm để anh ta tự xử lý một mình. Owen cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Anh lấy phong thư trên bàn rồi tìm cớ bỏ ra ngoài. Hóa ra trong phong thư đó là hai vé máy bay đi Paris mà anh đã bí mật mua trước đó. Nhưng có lẽ giờ nó không có tác dụng gì cả rồi. Anh gập vé rồi nhét vào trong túi áo. Một đêm nọ, bờ giúp nhìn thấy những tin nhắn kỳ quặc mờ ám trên điện thoại của Owen. Tên người gửi là Saza, có vẻ như là tên một cô gái nào đó. Cô đã nghĩ rằng anh chồng đang lừa dối mình. Hôm sau, Anga nói với bờ giúp rằng một vị đạo diễn nổi tiếng đang muốn mua tác phẩm của mình. Ông ta muốn gặp họ tại một khách sạn ở Paris. Nghe đến đây cô khá lưỡng lự, bởi trước đó không lâu, cô mới từ chối lời mời đến Paris cùng chồng mình nhưng nghĩ đến cơ hội làm ăn, Bờ Dúc vẫn quyết định sẽ đến đó. Cô tới trường quay thì thấy Owen đang trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp. Cô nói cho anh về kế hoạch đi Paris của mình. Owen nghe xong cảm thấy vô cùng thất vọng, nên liền chấp nhận một buổi phỏng vấn ở Las Vegas vào lễ Giáng sinh. Sau đó, Bờ Dúc bắt gặp Owen bỏ ra ngoài vào lúc 3 giờ sáng. Điều này làm cô càng tăng thêm nghi ngờ về sự trung thủy của anh. Mở iPad của Owen ra tìm kiếm, cô phát hiện điểm đến của chồng mình được quảng cáo là nơi hẹn hò cho tình nhân. Tối đó, khi Bờ Dúc đang chuẩn bị hành lý cho chuyến bay thì Owen trở về, anh xin lỗi cô vì đã bỏ đi mà không để lại lời nhắn, bởi anh không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Hai người quấn quýt một hồi trước khi bờ giúp ra sân bay. Tại một quán bar, Owen đang nói chuyện với anh bạn Adam về vợ mình. Khi hai người chuẩn bị rời khỏi đây, thì một cô gái tóc vàng xinh đẹp lên tiếng gọi Owen. Đó là Amy, một cô sinh viên chuyên ngành báo chí. Cô nàng nhận ra Owen từ chương trình tin tức trên TV. Amy bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh và đã xin chữ ký, sau đó hai người cũng đã chụp ảnh chung với nhau. Lúc này bờ giúp ở Paris đã đàm phán thành công với vị trợ lý của đạo diễn, Hôm nay trông cô vô cùng quyến rũ trong chiếc đầm đỏ. Họ đã thành công bán được năm bức tranh, hòa vào không khí vui mừng, bàn tay của Anga cũng không hề an phận. Đầu tiên là chạm vào đùi bờ rúc rồi dần dần lướt lên, nhưng đã nhanh chóng bị cô chặn lại và nhấc ra. Bên phía này, Owen cũng quyết định ở lại khi biết, bạn Amy cũng là một người hâm mộ và sắp đến đây để gặp anh. Adam lúc này đã đứng lên ra về trước. Sau khi nhận được một tin nhắn, Amy liền đi vào nhà vệ sinh. Đến lúc quay lại, cô đã xin lỗi Owen vì người bạn của mình không thể đến được. Hai người tiếp tục uống rượu và tán tỉnh nhau. Cuối cùng, Owen đưa Amy trở về nhà và mây mưa với nhau, say sưa đến nỗi làm vỡ cả bình hoa trên bàn, anh cũng không để ý đến tin nhắn của bờ giúp. Ô sau đó lại cảm thấy hối hận vì hành động của mình. Anh yêu cầu Amy rời đi và sẽ không bao giờ gặp lại. Amy đồng ý với điều này, miễn là Owen phải giúp đỡ công việc của cô ấy sau khi tốt nghiệp. Sau khi kết thúc chuyện làm ăn ở Paris, bờ giúp trở lại New York sớm hơn dự định. Anga đem một bức tranh mà anh ta mới hoàn thành đến phòng triển lãm, rồi nói rằng muốn để nó làm tâm điểm trong buổi khai trương. Người khỏa thân trong tranh trông rất giống bờ giúp, cô không hài lòng đuổi theo anh ta để tranh luận, nhưng cuối cùng bức tranh đó vẫn được treo lên. Và để buổi triển lãm diễn ra, Owen nhận thấy Anga và bờ giúp có vẻ rất thân mật với nhau, hai người ôm nhau tình tứ, nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Anga còn để tay lên hông và lên vai của bờ giúp. Owen chứng kiến cảnh này mà vô cùng tức giận, anh và hai người bạn thân đang đứng trước bức tranh giống bờ giúp. Cô bạn nghe nói rằng Anga đã vẽ nó bằng sự tưởng tượng của mình, nhưng Owen lại bảo rằng anh ta đã vẽ nó bằng kinh nghiệm của bản thân. Có vẻ như Owen cũng không hề tin tưởng vợ mình. Lúc này Amy xuất hiện và thu hút sự chú ý của Anga. Owen nhìn thấy cô nàng nên vội vàng lảng đi chỗ khác. Anh lo lắng nói với Adam về sự có mặt của cô gái này, bởi anh nghĩ cô ta đến đây để tìm mình. Adam lúc này mới biết hôm đó bạn thân và cô gái này đã qua đêm với nhau. Bờ giúp từ phòng vệ sinh bước ra và chú ý đến cô nàng Amy. Ngay lập tức, Owen nói rằng không quen cô ấy. Adam bên cạnh cũng người tung kẻ hứng nói đỡ cho bạn thân. Đến khi Amy bước đến và chào hỏi, Owen cũng làm ra vẻ không quen cô. Khi cô gợi nhớ về tên quán rượu và thời gian hôm đó, anh vẫn chắc nịch rằng đã có hiểu lầm rồi. Bỗng tiếng ly rượu rơi vỡ vang lên, cắt đứt bầu không khí gượng gạo. Adam lên tiếng rằng đã đến lúc giải tán thôi. Amy đuổi theo Owen ra ngoài cửa phòng triển lãm và muốn nói chuyện riêng với anh. Nhưng lúc này Anga cũng bước ra. Sau đó, hai người đàn ông lao vào đánh nhau. Anga bị đấm một cú chảy máu mũi. Sau đó Amy và bờ giúp cố can ngăn hai người. Anga hét lên rằng Owen đã ghen tuông đến mất trí rồi. Cũng đúng thôi, anh tán tỉnh vợ người ta như vậy. Thằng chồng nào mà không muốn đấm chứ? Cảnh quay lại chuyển, Amy được Anga đưa về nhà. Nhưng khi cô nhấn chuông, thì Owen lại là người lên tiếng. Rõ ràng là cô chủ động đến tìm anh, còn luôn miệng hỏi vợ anh có ở nhà không. Xem đến đây, chắc ai cũng nghĩ Amy đến để uy hiếp tống tiền Owen phải không? Nhưng có điều nó lại không giống như mọi người tưởng tượng. Cùng quay lại quá khứ mấy phút trước nhé. Trên taxi trở về nhà từ buổi triển lãm, bờ giúp không ngừng chỉ ra những lỗ hỏng trong lời kể của Owen. Cô thậm chí còn hỏi anh có nhận ra chiếc khăn có chữ ký của mình đã đưa cho Amy tối hôm nọ. Owen chống chế rằng Amy có thể là fan hâm mộ gì đó, đơn giản chỉ là xin chữ ký, chụp ảnh rồi rời đi. Cô ta đã cố bịa chuyện để vu oan cho anh. Sau đó, bờ giúp đã gặng hỏi về chi tiết. Bọn họ đã dùng điện thoại của Amy để chụp ảnh kỷ niệm. Cuối cùng, Owen cũng thừa nhận rằng đã ngủ với Amy. Bờ giúp tức giận nhảy xuống khỏi taxi. Owen cũng ngay lập tức đuổi theo, nhưng cô nàng nhất định không nghe và đòi lấy điện thoại của chồng để xem anh ấy làm gì vào lúc nửa đêm. Trong phòng, Amy đang cố giải thích cho Owen hiểu rằng cô đã quen Bờ giúp trước khi quen anh. Hóa ra, trước khi Bờ giúp đi Paris, cô đã đến gặp cô bạn thân luật sư. Cô kể về những điểm đáng nghi của chồng mình cho cô ấy nghe. Cô bạn đã gợi ý nên thuê chim mồi để thử lòng trung thủy của Owen. Nhờ thông tin của cô bạn, Bờ giúp đã tìm đến gặp Amy định nhờ cô nàng trẻ xinh đẹp này để kiểm tra lòng trung thủy của chồng. Ngày mà Amy đến gặp được cô quen, Bờ Giúp đã suy nghĩ lại, cô không muốn thử lòng chồng nữa, liền nhắn cho Amy để hủy bỏ kế hoạch, nhưng cô nàng này đã chót say đám ô quen nên đã lờ đi. Vào trước giờ khai trương phòng triển lãm, Amy đã đến chỗ làm của Bờ Giúp, cô khẳng định Owen là một người chồng hoàn toàn trung thủy với vợ, đồng thời đưa cho Bờ Giúp chiếc khăn ăn có chữ ký lấy được hôm trước, đó là bằng chứng rằng hai người đã gặp mặt, nhưng rồi cô che giấu về chuyện thân mật của mình và Owen. Bờ Giúp trả tiền cho Amy và mời cô đến buổi khai trương, Cuối cùng thì giấy cũng không gói được lửa. Bờ giúp phát hiện ra sự mâu thuẫn giữa lời nói của Amy và Owen, nên từ đó biết được sự lừa dối của chồng. Owen qua lời kể của Amy cũng biết vợ không hề tin tưởng mình. Không ngờ cô ấy còn thuê cả người ngoài để kiểm tra anh. Quay lại với Bờ giúp, sau khi biết sự thật đã rời taxi và đến căn hộ của cô bạn thân. Bờ giúp xem điện thoại của chồng, và cô phát hiện ra mình đã hiểu nhầm anh. Owen không hề ngoại tình với người phụ nữ khác, anh chỉ đang thực hiện một bài phỏng vấn về một tượng nghị sĩ. Đêm đó anh ấy phải đến tận nơi để có được tin tức này. Sau đó Bờ giúp quay về tìm Owen, Cô nhìn thấy Anga đang dừng xe dưới chân nhà mình, biết nơi đây là nhà của cô thì anh ta khá bất ngờ, vì không lâu trước đó, anh mới chờ Amy đến đây, mở cửa ra, bờ giúp thấy Owen và Amy đang nói chuyện, Amy xin lỗi vì đã phạm sai lầm. Owen rất buồn vì vợ không tin tưởng mình, rồi Amy trả lại số tiền thù lao mà bờ giúp đã đưa trước đó, sau đó thì liền rời khỏi căn hộ của họ. Cô nàng bắt gặp Anga vẫn chờ mình ở phía dưới, nhưng Amy không hề leo lên xe, thậm chí còn giơ ngón giữa về phía gã. Owen hỏi liệu bờ giúp có chuyện gì với Anga khi ở Paris hay không, nhưng bờ giúp từ chối trả lời. Trong thời gian cô nàng ở Paris, Anka luôn cố gắng quyến rũ cô. Cảnh quay cho thấy bờ giúp cởi quần áo một phần, nhưng chuyện tiếp diễn sau đó thì không ai biết. Cô quen đóng gói hành lý cho chuyến đi đến Las Vegas. Trước khi rời đi, anh đưa bờ giúp xem hai chiếc vé đến Paris mà anh đã mua trước đó. Thực tế rằng giờ chúng vẫn có thể sử dụng. Cô đã tưởng tượng về tương lai hai người, chung sống hạnh phúc cùng một cô con gái bé bỏng. Cuối cùng hai người họ tha thứ và về lại bên nhau. Xem xong bộ phim, tôi nhận thấy rằng sự tin tưởng rất quan trọng trong mối quan hệ tình cảm. Giá như bờ giúp và Owen có đủ niềm tin vào đối phương, thì không ai có thể chen chân vào mối quan hệ của hai người rồi. Và bài học rút ra là, đừng dùng bất cứ ai để thử độ trung thủy của người yêu nhé. Còn ý kiến của mọi người về bộ phim là gì? Hãy để lại bình luận nhé.